ừ. thời tiết này sợ nhất là là là yếu người yếu người giờ nó phát sinh sinh chưa đấy ý, dọa ai ý. rồi chào em hả dọa ai ừ. Anh chơi với chúng ta đi thằng này nó không được xoa ừ, vuốt gì nó đang tủi thân đây này đang nấc đấy ừ. Ừ. Ừ. xinh chưa quá xinh luôn à, con này lớn lên là sẽ giống pila này Ê. quá đẹp luôn đó ừ, con của siro xin chào mọi người đây là cho con của siro rồi nào rồi cho nó uống nước một tí hôm nay thì uh, bọn nhóc con này nó ăn xoáy rồi uh, chuẩn bị uh, đến uh, lịch uh, tiêm uh, vaccine phòng bệnh mũi một Xin chưa đã xình luôn cái phát sinh luôn cho con thì hôm nay thì ăn soát hết rồi à, ui rồi là ăn này bụng nó no cái ừ. quá gấu à, con nhóc con này thì nó tập ăn đến hôm nay được chục ngày rồi được chục ngày ờ, tẩy run một lần rồi chờ đến ờ, đủ ngày là sẽ tiêm vaccine phòng bệnh thôi đây này mấy thành viên niên còi này cái này nay là nó ăn được chục ngày rồi nó bắt đầu là nó nhìn nó đỡ quầy rồi Ờ. cái đàn uh, cho con uh, của Hana ấy thì uh, lẽ ra là đến uh, lịch tiêm uh, lẽ ra là đến uh, lịch tiêm vaccine mũi hai rồi nhưng mà phải hoãn lại vì là nó đến ngày tiêm thì nó phát sinh là nó có một con nó bị uh, yếu người và uh, với cái con cho con ở tầm này ấy, mà nó phát sinh nó bị yếu người thì luôn luôn xác định cái tinh thần là tỷ lệ uh, ờ, ra đi luôn luôn là xác định cái tinh thần là như vậy cho nên là không quay video cho nó vội định quay video nhưng mà phát sinh có một con yếu người là thôi là không quay nữa không mất công mất công uh, quay ngắm uh, mất công chọn mất công này kia tiến lên đây rồi cho con của siro thì ờ, chưa tiêm mũi nào đó mọi người nhìn thấy thái độ của con chó con ừ. rất là xoắn xít bám chủ yêu lắm chủ ở chỗ nào là chỗ nhau ở chỗ đấy yêu chủ ờ, yêu chủ hơn mọi thứ Ừ. ok đàn này thì vẫn giữ nguyên con số nhé ở à, đây để nhắc cho mọi người ngắm một lượt đi bụng to này nhấc cái trước này cái này đây là con cái to nhất à. này nó lại hơi ngược sáng rồi nhìn thấy nét của bố Zalo đấy nhìn thấy nét của Zalo đây là con cái to thứ hai này à, nhìn thấy nét của con Zalo ở trên khuôn mặt luôn đàn này là đàn con của Siro bên này Zalo nhìn cái mặt là thấy nét của con Zalo luôn rồi cái có mấy con rất là to hai con đây hai một cái này đây con cái này nè đây con cái thứ ba à. cái thứ ba này thì có vẻ giống mẹ giống siro nhiều hơn hai con ờ, cái đầu là giống bố đây là con cái thứ ba ok nhìn cái video nhìn máy quay kìa nhìn thấy thế nào ở trong chưa thấy chưa đấy quá xinh lên video phải xinh ba con còn một con cái nữa một con cái là nó bị nhỏ hơn được rồi đây đó chính là được con đang bám ở chân này bé tí quả dĩ dị này đây con này là ban đầu nó không bé đâu nhưng uh, nó bị cái vết sứt ở cổ và nó bị ăn tham cho nên nó hay bị chớ nên là nó bé hơn hẳn nhưng mà bây giờ bắt đầu nó ăn này là bắt đầu nó có một cái độ đuổi theo của nó đấy Ý kia yeah, em lên video kìa cái nào kìa thấy chưa lên video mặt lần khối đó đó bốn con cái một con to như đực rồi bây giờ đến đực nha rồi đực to đại ca này đây một đực này tầm này thì chưa phải là cái tầm chuẩn chó đâu quay để mọi người ngắm tí thôi à, được một này khó không nhấc cho nó lên những con kia nó lại tị nó lại uh, uh, gặm ừ. gặm bụng được một to này rồi từ từ đi nên là được hai này hai con to đại ca là hai con cái rồi đấy, con ngó này lên là con cái đấy đây là được hai rồi nhìn ờ, đực thì có nét của cả bố và mẹ cái thì nét cả bên ờ, bố nhiều quá cái có hai con là nét lớn con bố nhiều không không gặm không gặm áo đây là có răng rồi đây là đập lung tung hai con đây là ui giời một cái nó to cái to quá cái to quá đi thôi cái to quá được ừ. đây hôm nay là nó có vẻ như là mũi nó hơi khô khô một tí rồi này, này. hơi yếu người này à, cái thời tiết này thì sợ nhất là là là là chó ốm à, vì là cái thời tiết này là cái thời tiết chó dễ ốm nhất thời tiết mà khi mà nó thay đổi nhiệt độ cứ hôm nóng hôm lạnh đây hai con đực này đây. đó kẹo vào hai được rất là đẹp đúng không được quay hai con một đi rồi hai đứa nằm đấy mấy thằng quay để tí nữa nha quay mấy thằng to cho đỡ nhầm được thứ ba này được thứ ba thế thì là đàn này là quên mất là đàn này là nó là ờ, năm uh, cái bốn đực đây là được thứ ba này rồi rất đẹp dài luôn à, đó con được thứ tư là một con bé bé tí nó cũng như con cái kia ăn tham không là chớ đây ăn tham không là chớ bây giờ là chúng ta ăn rồi thì bắt đầu nó mới lại Đây. đấy gừ đấy nghe thấy gừ chưa gừ những con khác đấy dám gặp gặp gặp gặp đuôi anh là anh gừ anh đuổi không phải chuyện đơn giản ừ. vồ mồi vồ thế nào đây là con cái nó lút từ đầu đến giờ này rồi còn sót nó em là đứa nào đây. cái rất là to cái đàn này sao mà nó lại toàn con nó lại to thế đây này cái to như được luôn à đây là con đực này đây là con cái này con cái này còn to còn to hơn cái to dã man à. cái này nhìn mặt này là mặt nét ở bên ngoài cả ngoại cả nội nét này nét sau có khả năng là mặt sẽ giống con pila giống đời cụ đấy nào bắt sát nó gầm gừ ghê chưa gầm gừ ghê quá rồi cái đây ngoan ngoài ừ, thằng ở dưới hỏng quá xinh luôn hai cái ừ. Ừ. ok thằng này muốn lên video hả được đó ừ. hai sinh viên bé nhất một được một cái hai thanh niên tham ăn đây. đây là được này đây là cái này đó hai thanh niên ham ăn uh, ăn no quá bị chớ bây giờ à, bú no quá bị chớ bây giờ ăn thì nó bắt đầu nó mới uh, bắt đầu nó, nó đuổi theo Đúng. ok thôi chơi đi về còn nhà bà gớm quá gầm hè hầm hè ghê quá ừ. Hi nhô Hi nhô Con gái